Đây là bệnh viện ung bướu thành phố Đà Nẵng. lên lào chắc này quá không không dưới dưới, dưới, dưới, dưới, dưới, dưới, dưới, dưới, dưới, dưới, dưới, dưới, dưới, 来来来来来来。 所以经历着佛的经历，发心着佛的发心。因为走着佛的路，因为行着佛的心，所以修行着佛的修行，追逐着佛。 mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2022 nhằm ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch năm nhâm dần. Sư cô và Phật tử Quảng Dung cũng như các anh chị em trong nhóm từ thiện đã có mặt tại bệnh viện ung bướu thành phố Đà Nẵng. Xin được Đại Lao, Johnny Trưởng, Thượng Diệu Hạ Nguyên, trú trì Chùa Hương Sơn, cũng như quý Phật tử liên hữu đồng tu tại Đạo Tràng Niệm Phật Cư Sĩ Lâm Đại Hồng Tín chia sẻ những phần quà yêu thương đến với các bệnh nhân. Sư cô và toàn thể đạo tràng xin cầu nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát từ bi suối nước cam lồ gia hộ cho các bệnh nhân ở nơi đây sức khỏe sớm hồi phục để được về bên mái ấm gia đình được đoàn tụ với những người thương yêu của mình và sư cô nghĩ rằng đây là niềm hạnh phúc niềm hy vọng vô cùng lớn lao không gì quý hơn nhân dịp đây sư cô cũng xin gửi lời tri ân đến tập thể cá nhân các mạnh thường quân, các Phật tử đã phát lòng Bồ Đề, chung tay góp sức, đồng hành cùng với sư cô làm nên chuyến từ thiện vô cùng ý nghĩa chiều hôm nay. Kính chúc quý vị sức khỏe, gia đình an vui, hạnh phúc. Nam mô Công Đức lòng Bồ Tát, Nam mô Hoa Nghị Tạng Bồ Tát, Ma Tát.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 gồm có bì thư và bánh mì sữa đến với các bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, tổng giá trị là 50 triệu đồng. Phần quà tuy nhỏ nhưng mang cả trái tim rộng lớn, đang lan tỏa tình yêu thương đến để động viên, an ủi, chia sẻ với các bệnh nhân, đang mang trong thân thể sự đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần, phải chịu đựng vật vả từng ngày trôi qua để giành lấy sự sống. Chúng con đã đến để chứng kiến lẽ vô thường của đời người, sanh già bệnh chết. Nhìn thấy các bệnh nhân để chúng con biết thức tỉnh, cho bản thân mình biết dừng lại. Những hơn thua, những tranh giành vật chất. Bớt đi tham sân si để quay về, biết tu tập, biết san sẻ, cúng dường, biết san sẻ, yêu thương. Bởi vì cuộc đời quá ngắn ngủi Có ai dám nói rằng tôi sẽ không già không bệnh, không chết. Đây cũng là một thông điệp mà đoàn chúng con xin gửi đến tất cả mọi người, tất cả mạnh thường quân, chúng ta nên nhân rộng tấm lòng nhân ái, mở rộng vòng tay yêu thương hơn nữa, để biết rằng chỉ có tình thương mới làm nên những điều kỳ diệu nhất và cho đi là còn mãi. Để xoa dịu nỗi đau cho những bệnh nhân này, chúng con xin cầu nguyện chư Phật mẹ quan thế âm bồ tát luôn gia hộ cho các bệnh nhân mau bình phục để trở về bên mái ấm gia đình yêu thương lời cuối chúng con xin cảm niệm ân đức ni trưởng thượng diệu hạ nguyên trú trì chùa hương sơn sư cô tích nữ tuệ thành đã tạo duyên lành cho chúng con như trồng phước báu và phật sự được viên thành nam mô công đức lâm bồ tát nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát trời cũng không đất cũng không vạn vật hoán đổi trở về không nhật cũng không nguyện cũng không ta đà tế nguyện mấy thu đông sanh cũng không tử cũng không đến đến đi đi chẳng vướng chi nam cũng không nữ cũng không thoạt nam thoáng nữ luân hồi mộng mạng cũng không vận vâng, cũng không tạo hóa sao định số mệnh ta phong cũng không thủy cũng không tùy tâm thiện ác khóa kiết hung quân cũng không thần cũng không cải triều khoáng đại thiên hạ chung tướng cũng không soái cũng không thoáng phúc khoan ải vùi chôn thân cha cũng không mẹ cũng không xuôi tay nhắm mắt âm dương mị cách huynh cũng không đệ cũng không đừng vì gia sản chung tương tàn chị cũng không em cũng không ái biệt ly chia sầu nặng vương con cũng không vợ cũng không hoàng truyền âm lộ nào quen thân tình cũng không không mê si ân ái qua tựa phong duyên cũng không nợ cũng không duyên nợ trả hết chia đôi đường tật cũng không bền cũng không góc khổ nghiệp chủng chiêu thầy cũng không thuốc cũng không tâm biện phóng thích tâm tự an bồ đề vốn không cây gương sáng cũng không đài xưa nay không một vật chỗ nào nhiễm trần ai danh cũng không lợi cũng không đâu ai thấy nó chết theo ta vàng cũng không bạc cũng không tích góp rồi cũng chung quy không được cũng không mất cũng không vinh nhục phủi qua mạng cũng không Thành cũng không Bại cũng không Đừng vì thành bại luận anh hùng Xưa cũng không Nay cũng không Từng dòng sử chép hơn ai thật cũng không giả cũng không dưới xương ngắm hoa hoa tự hồng bạn cũng không ta cũng không theo lý pháp tánh bộ tương thông Phật cũng không Ma cũng không Chánh biến giác tri Ngộ quy tông Phật cũng không Ma cũng không Chánh biến giác tri Ngộ quy tông